Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang Hiện tại thì đang đang có mặt tại à, khu vực mà chuẩn bị à, lên à, trên cống rua ờ, Đứng bên cạnh Giang là anh trưởng thôn anh tên gì nhỉ? Ờ, Tráng. Tráng. À? Còn ờ, anh là bên Giang. Ờ, giang. Anh là bí thư đây đúng không? Vâng. Từ trước là Giang có vào đây cách đây khoảng 2 năm rồi thì cũng được em vì tú là em cũng giúp bà con con đường cũng chua là mở cái con đường rất là khó khăn và gian nan gần một năm rồi mới xong thì trong thời gian vừa qua thì cũng mưa bão thì giang cũng có nhận được cái sự chia sẻ gọi điện của anh trưởng thôn cũng là anh bí thư để vào xem cái cầu mà trước mà thấy bảo bà con mà là bị sói mòn và hiện tại thì cũng đã à, rất là nguy hiểm để đi lại khu vực này này thì ở à, đây trong xem cái này là hôm đấy là mưa bão là là, là lâu cho anh vâng tên chào tất cả mọi người à, tên là trạm trưởng thôn là linh bây giờ là hiện tại này cái con đường cái cầu này là linh trên uh, bản là linh lên trên nhà trường miền non có thể lên trên trồng con dua à, cái đoạn đường này là lên trên bản um, trường miền non với lại lên trên trồng con dua là đoạn đường này do um, mấy hôm vừa rồi mưa lỗ uh, bị suối mòn hết rồi uh, không có đường để bà con đi lại nữa nên mình làm cái cầu bà con đi tạm là hôm nay có cả ừ, chú anh Dương chú Phong với chú, chú anh Giang vào đây xong là muốn chia sẻ với muốn uh, chia sẻ với quay cho tất cả các mệnh thường quân xem cùng trong tay ủng hộ giúp đỡ uh, kênh và giúp đỡ ủng hộ làm cái cầu cho bà con đi lại đó uh, thuận tiện đi lại đó uh, dễ mà còn cái cầu như thế này, đi không bảo đảm với bà con đi chở cái gì cũng không chở được um, à, làm cái gì cũng không làm được hơi khó bà con cho nên muốn à, ờ, xin của các mệnh thường quân trong tay ủng hộ à, để làm cái cầu cho bà con đi lại Vâng, ờ, đấy thì ờ, anh trưởng ờ, thôn cũng đã có lời mời để kêu gọi và Giang cũng đã chia sẻ và anh ấy cũng, cũng hỏi chuyện anh ấy rồi thì vừa rồi là cũng do mưa bão nên là có một cơn uh, lũ ống lũ quét thì đã chảy từ trên như xuống thì mình là làm hết uh, cái móng cầu này vỡ trôi uh, hết mọi người để ý đây đây uh, cho mọi người thấy toàn cảnh nó dễ hơn ở phía dưới này thì à, Giang thấy là mọi người có để ý hơn là à, cái cái à, móng cầu chân cầu là bây giờ có thể là nó sập lúc nào cũng không hay nếu như chỉ cần một cái cơn mưa mà nó to thì lũ ở trên đầu nguồn mọi người biết ở trên rừng mà sẽ có lũ ống hoặc lũ quét đẩy về đây à, số phát ở đây thì cái cái chỗ móng này cũng sẽ bay lúc nào không không biết được đấy như đoạn anh trương để mọi người thấy đây rất dễ là lở ở cái khu vực ở trên kia thì uh, mọi người cũng có làm cái lan can gian kia sợ Khi mà bà con đi lại mà nó nguy hiểm ấy Thứ hai là khu vực này thì mọi người biết rồi là là cái làng Cống Dua với làng Linh này cái con đường này con đường uh, giao thương là buôn buôn bán mình chủ yếu đi đường này đúng không? Vâng. Không có đường khác lên đúng không? Thế nhưng mà trước là Giang cũng có chia sẻ và cũng uh, lên trên Cống Dua để để cùng em em đi tú mà liên hoan cùng bà con đấy thì uh, sau 2 năm thì đợt vừa rồi thì ờ, mưa lũ này. không may thì ờ, nó sói lở cái cầu này thì đang thấy anh ờ, trưởng thôn và anh bí thư là có gọi anh Dương Tú Phong với là Giang lên để ghi hình và chia sẻ tới mọi người cái cái hình ảnh mà cây cầu hiện tại nó đang như này mọi người nhé đất đá rất, rất là bở có thể là mưa lũ là nó bay máu cầu luôn ừ cái này nếu như không khắc phục ngay thì tình trạng mà mà cái cầu này sập rất dễ là chi là là, là nguy hiểm cho bà con đi lại mấy cái con đường này là con đường trục chính nữa cơ đấy các cháu học sinh đi học nữa rất là nguy hiểm hôm nay giang cùng anh dương quốc phong lên đây thì cũng mong muốn uh, các Cảm ơn anh nhá Bà con đi à, hầu như là để đi ờ, lại bằng cái cầu con đường này mà không còn con đường nào khác để mà lên bản Bình chính, bình chính thôi anh ạ Người mang, ờ, mang, đi, mang đi bán đấy nhờ Trên này mình ờ, ấy là có măng à? Măng, à thế như anh à, chia sẻ hôm trước mà anh trưởng thôn anh ấy có chia sẻ là còn bung hết lên này vì à, nước nó xối và bung à, mọi người buộc tạm như này thôi Đấy, các cháu xuống đi đi các cháu Đấy, các cháu đi học còn người buộc mới buộc tạm mà hôm trước còn bung hết cả những cái tấm này lên này cho rằng thấy thì cũng không có thể là an toàn được mọi người đây, cái khu vực này mình còn cho thêm cái lan can bằng gỗ này vào để thứ nhất là tránh ờ, tình trạng mà xe nó trượt đây xe bắn ờ, lao không đây rất là nguy hiểm bất chợt trong mùa tháng 7 tháng 8 tới này có thể là mưa rất là nhiều mọi người nhá ở trên tây bắc ấy thì cái tình trạng mà lở xói mòn mà gây hại cho con cầu là không thể biết được mọi người chung là cái hình ảnh là thực tế để đã ghi hình cho mọi người theo dõi đấy cái xe đi, đi qua nhưng mà cảm thấy rung ngất cả cái cầu nó lên mà cái móng kia mọi người đấy nó còn mỗi một chút nữa thôi là có thể sập luôn thì bên uh, nhóm uh, ờ, chuyên nghiệp bản em cũng đã kêu gọi được một phần nào đó rồi của các nhà hảo tâm nhưng mà để mà làm được một cây cầu này thì chi phí khá là lớn à, không trên dưới là 250 ờ, triệu thôi mọi người thế ra cũng ờ, hy vọng rằng mọi người cùng chung tay để ờ, giúp đỡ bà con hay mong muốn của anh trưởng thôn cũng như là bà con ở trên thôn Tống Dua và Làng Linh này, này. thì cũng mong các nhà hảo tâm trong nước là quan tâm tới vùng cao người có thể đóng góp với người một chút một ít để có thể làm một cái cầu nó chắc và nó tốt hơn để cho bà con để đi lại thuận tiện trong quá trình à, mà bà con à, sinh hoạt sinh sống mình cũng dưới này nếu mà làm thì à, mình nghĩ là, là cầu này có thể mình sẽ làm trụ khá là cao luôn nha mọi người đây tôi hy vọng rằng mọi người xem video này mọi người có thể chia sẻ với rất là nhiều người cũng như là tới tay được các nhà hảo tâm trong ngoài nước có thể biết đến uh, giúp đỡ bà con cái, cái, cái cầu đi lạng xe đi mà rung hết này kiểu muốn muốn ờ, bung ra luôn đấy Ừ, cái xe chất này làm gọi thấy thôi đây này. Này. Này, bạn ơi Rung bằng tay thôi nhá. Đã rung được âm đây này rồi. thời tiết ở trên này xong là... mưa đến nơi rồi anh sợ là cái đúng cái mùa lũ nó như này không chịu được đây tôi chịu đâu còn lũ này bỏ mục này phải nhẹ nó ra rồi thì mưa thì bục hết mưa thì à, bục bục này thì đây đây lúc em mới kể này em kể lại có người lao đây may người mắc lại xe lao đây xe lao dạ. rồi đấy nếu dạ. người lao thì dạ. chết rồi đấy ờ. ừ. lâu chưa anh ừ. mới đây thôi gì mới đây thôi mới, đây thôi. mới à ừ. ừ. nó tỉnh ờ, ông nụ cấp đá mà tôi ừ nhưng mà các cháu đi làm gì kia bắt cá à? hay làm gì đi, đi làm về à đi làm về ừ. à. đi đi đi ăn nương đi kia sang này bà không ai đang ngồi củi kìa đấy đi ngưng đấy phải đi qua chỗ này hình như là cái này là trục chính mà trục chính là, là, là đường mà con lên ờ, cống uh, vua với làng linh mà cột điện như, như là không sử dụng nữa nhỉ không xét đấy nhỉ đường trên nó lên lên đi lấn anh đi ở trên này đi cho quả đi lên đấy mà nó mưa nó trơn lũ thì tưởng ừ. ngã mình nó rêu tôi cảm ơn uh, hai anh thôi thì uh, cái video này ra cũng uh, xin phép được uh, kết thúc ở đây nhé nếu mà mọi người xem được video này có thể chia sẻ tới nhiều người lan tỏa tới nhiều người để mình chung tay giúp đỡ ở cái thôn uh, làng linh cống dua này có một cái uh, cầu nó chắc hơn và làm cái ờ, cầu này ta nghĩ là khả năng là phải làm cầu bê tông không nếu mà cầu sắt này không thì cũng rất chi là không, không bền lâu đâu và để chi phí cái cầu này thì mình biết rồi rất là tốn kém mình rất là kính mong mọi người là cùng chung tay giúp đỡ bà con trên làng linh và cúng rua để có cái cầu nó đi lại nó tốt hơn để sử dụng lâu năm đoạn này là phải làm lan can này đoạn đấy là xây